Xin kính chào toàn thể quý đầu tư đến với buổi phân tích nhận định thị trường tuần thứ hai của tháng 10. Như chúng ta biết thì ờ, tuần qua là một tuần ờ, biến động đi ngang sideways là chính của thị trường ờ, vàng. À, cậu vàng của chúng ta trong tuần có 3 phiên tăng nhẹ, hai phiên giảm nhẹ và đóng cửa tuần là ở mức giảm nhẹ. Thị trường mở cửa 760, đóng cửa 757, giảm nhẹ 3 đô thôi trong tuần thì cậu vàng có lên xuống di lên di xuống khá nhiều đợi tin 5 farm và kết quả tin 5 farm cũng diễn ra khá là bất ngờ và trái chiều như chúng ta biết ạ thì tuần qua thì đầu tuần chúng ta có cuộc họp OPEC thì chúng ta biết là OPEC không à, chỉ tăng sản lượng là 400 thùng theo dự kiến và không tăng thêm sản lượng à, khi giá dầu leo thang điều này đã đẩy thúc đẩy giá dầu là tăng giá mạnh vượt đỉnh à, đối với à, chỉ số uh, kinh tế Mỹ thì chúng ta biết là chỉ số PMI IFN uh, à, hôm ngày thứ ba thì có tăng nhưng mà tăng nhẹ so với dự kiến thôi dự kiến là 59,9 tăng là lên 61,9 không thay đổi nhiều uh, tâm điểm của nó là bảng lương phi nông nghiệp uh, ờ, ADP năm Farm thì rất là tốt tạo ra được 568.000 việc làm cao hơn kỳ vọng 425.000 việc làm và rất nhiều người đầu tư đang nghĩ đến viễn cảnh là bảng lương chính thức à, do Bộ Lao động Mỹ công bố thì cuối tuần sẽ rất là tốt nhưng thực tế thì lại không như vậy thực tế bảng lương ờ, nông nghiệp phi nông nghiệp chính thức cuối tuần công bố thì lại chỉ có 194.000 việc làm Đấy, thấp hơn kỳ vọng 494.000 việc làm rất là nhiều nhưng ngược lại cái tỷ lệ thất nghiệp thì lại giảm rất là mạnh tỷ lệ thất nghiệp giảm từ 5,2 xuống 4,8 đây là một mức rất là thấp trong nhiều năm qua. Với cái diễn biến trái chiều của bảng đưa phi nông nghiệp và tỷ lệ thất nghiệp thì giá vàng của chúng ta phiên hôm đó cũng diễn biến nó khá là khá là bất ngờ. Giá vàng khi tăng nhanh từ vùng 63 lên vùng 81 sau đó nhanh chóng đảo chiều trở lại đóng cửa vùng 57. Một phiên diễn biến khá là bất ngờ. Quét top lot hai chiều ấy tuần tới à, thị trường sẽ tiếp tục hấp thụ cái thông tin ờ, về bảng lương phi nông nghiệp và tỷ lệ thất nghiệp với diễn biến trái chiều như này nhiều khả năng Fed sẽ vẫn tiếp tục hành động là sẽ cuộc họp tháng 11 sẽ bắt đầu ờ, giảm cái quy mô mua trái phiếu thôi bởi vì chúng ta biết nếu bảng lương phi nông nghiệp mà không đạt kỳ vọng nhưng ngược lại cái tỷ lệ thất nghiệp thì rất tốt nó cho thấy cái việc toàn dụng lao động của Mỹ đang ở mức khá, khá là khá là tốt đây chúng ta có thể xem cái tỷ lệ thất nghiệp trong nhiều năm Đó. cái mức 4,8 là mức khá là tốt rồi bởi vì ờ, trước ờ, trước khi đại dịch xảy ra thì Mỹ đạt mức tốt nhất cũng là 3,5 thôi như vậy cái tỷ lệ thất nghiệp từ mức 13 phần trăm từ mức 13 14 phần trăm mà giảm nhanh chóng 14,7% là cao nhất tháng 8 năm 2020 giảm rất là nhanh chóng xuống 4,8 khá gần với cái mức toàn dụng lao động trước đó là mức 3,5 3,6 tức là cách không xa nữa cái tỷ lệ thất nghiệp được khống chế rất là tốt rồi à, do vậy cái việc quy mô cái giảm gói kích cầu nó sẽ vẫn uh, vẫn diễn ra bình thường thôi cá nhân tôi đánh giá là như vậy Tuần tới thì tâm điểm chúng ta sẽ chú ý vào thông tin là lạm phát và doanh số bán lẻ. Ngày thứ hai chúng ta không có tin gì. Ngày thứ hai nghĩ Mỹ nghỉ nhé, bank holiday, do vậy thị trường sẽ sideways là chính thôi. Ngày thứ ba Mỹ trở lại giao dịch. Nhưng ờ, chúng ta không có thông tin quan trọng của Mỹ tại ngày thứ ba. Ngày thứ tư thì tâm điểm của chúng ta sẽ là thông tin lạm phát của Mỹ nhé. CPI và core CPI. À, Bên cạnh đó thì biên bản cuộc họp FOMC FOMC meeting biên bản cuộc họp của tháng ờ, tháng 9 nhé Biên bản cuộc họp này thì nó lại sẽ giải thích chi tiết hơn Đó, cái lý do và cái quan điểm các chủ tịch Fed. Tất nhiên là nó không thay đổi gì về quan điểm cả, có thể nó chỉ giải thích chi tiết hơn thôi. Cái vì sao mà Fed bảo vệ quan điểm đó. Ngày thứ năm như thường lệ chúng ta có số người nộp đơn trợ cấp thân nghiệp. À, chỉ số ờ, giá sản xuất PPI thay đổi chỉ số giá sản xuất PPI ngày thứ sáu doanh số bán lẻ như vậy tuần tới chúng ta sẽ tập trung vào thứ tư thứ năm thứ sáu thứ hai thứ ba thì không có tin nhiều nên sẽ biến động theo kỹ thuật và hấp thụ tin tuần trước đó là về thông tin à, đối với ờ, chỉ số đô la index thì tuần qua đô la index điều chỉnh như chúng ta dự kiến thôi đô la index là điều chỉnh giảm về 936 sau đó bật tăng trở lại 944 trước khi đóng cửa 94 xu hướng chung của đô la index đang là đi lên do vậy tuần tới cá nhân tôi đánh giá đô la index sẽ tiếp tục đi lên test vùng 947 thậm chí vượt khu vực này do vậy là với khả năng đô la mạnh lên thì vàng sẽ bị áp lực giảm giá và các cặp tiền tệ khác sẽ giảm giá so với vàng nên xu hướng chính của chúng ta sẽ là canh trên bán xuống đối với các cặp tiền tệ khác đối với cậu vàng thì tuần qua khi cậu vàng test lên đúng MA200 thì quay đầu lần trước cũng test đúng m 200 đấy ở vùng 86 quay đầu hôm trước test đúng vùng 80 cũng quay đầu nhiều khả năng là cậu vàng sẽ tiếp tục ờ, điều chỉnh đi xuống do vậy chiến lược chính của chúng ta vẫn là canh bán thôi tuần tới chúng ta vẫn canh bán khi test M200 nếu cậu vàng có điều kiện test trở lại khu vực 80 81 này chúng ta vẫn bán đây là xu hướng chính nhé còn chúng ta sẽ chỉ canh mua khi nào cậu vàng test trở lại vùng giá 723 722 này và chúng ta sẽ dừng lỗ khi phá qua 715 chỗ này chúng ta sẽ dừng lỗ khi khóa qua đỉnh hôm trước là 88 đó như vậy biên độ tuần tới thì chúng ta vẫn dự kiến là cậu vàng sẽ đi trong biên độ là 80 đến 20 đây sẽ là cái biên độ giao dịch chính của chúng ta nhé đó là đối với cậu vàng đối với các cặp tiền tệ thì Uzi nó đang thể hiện cái xu hướng tăng khá là mạnh tuần tới à, nhiều khả năng đô la index tiếp tục tăng như vậy Uzi chúng ta sẽ canh mua nhé Đấy, chúng ta sẽ canh mua tại đâu đây chúng ta sẽ canh mua tại nửa cây nến tuần trước Đấy, khi giá ờ, điều chỉnh xuống 11 ờ, năm hiện nay giá đang 12,2 như vậy điều chỉnh 70 pip chúng ta mua chúng ta sẽ dừng lỗ khi giá phá qua 11 còn chốt lời hướng đến 113 nhé GU GU thì ờ, tuần qua đã tiến lên điểm chúng ta bán rồi 1.3630 chúng ta tiếp tục duy trì lệnh thôi nhé chúng ta ờ, vẫn ờ, dừng lỗ khi 60 pip còn chốt lời chúng ta sẽ hướng đến vùng giá 1.3400 đối với EU thì không lên được đến giá chúng ta canh bán tuần tới chúng ta tiếp tục canh bán EU nhé nếu EU phục hồi kỹ thuật đây hiện nay EU đang là 1.1574 nếu EU phục hồi kỹ thuật trở lên được vùng giá 1.1650 chúng ta bán chúng ta dừng lỗ 50 pip nhé còn chốt lời cho 50 pip cho tôi UK thì USD tăng giá nhưng đô la cũng tăng giá cái u cạc này thì tôi thấy xu hướng nó không rõ lắm chúng ta bỏ không giao dịch AU thì chúng ta cũng canh bán thôi đúng xuôi chiều mà bán thôi giá UAU lên một chút nữa test cái chen giá này chúng ta bán thôi nhé 0.7350 chúng ta bán chúng ta dừng lỗ 50 pip và chốt lời 150 pip cho tôi GG thì cũng đang tăng khá mạnh chúng ta canh mua thôi nhé GJGU chúng ta canh mua thôi GJ chúng ta sẽ mua khi giá điều chỉnh xuống 152.1 nhé hiện nay giá đang 1528 điều chỉnh xuống 1521 là chúng ta mua 80 pip chúng ta dừng lỗ 60 pip và chốt lời 200 pip cho tôi đối với à, chỉ số chứng khoán Mỹ đối chứng khoán Mỹ thì ờ, cái xu hướng xuống nó đã khá là rõ nét rồi đây chúng ta biết cái chen hỗ trợ tăng giá trước đó cũng phá vỡ giá hiện nay phá vỡ có một điểm chúng ta lưu ý nhé khi tôi nhìn xu hướng chen chính á, thì tôi hay kết hợp giữa các đường trung bình 1 tháng 3 tháng 6 tháng thì hiện nay ờ, có một điểm giao cắt vàng giữa các đường trung bình của tôi nó đang hồi tụ đấy, đó cái đường trung bình một tháng đã cắt đường trung bình 3 tháng và cắt tiếp đường trung bình 6 tháng rồi bây giờ đợi nốt đường trung bình 3 tháng cắt đường trung bình 6 tháng nữa nó ra sẽ chen xuống trung hạn chúng ta lưu ý nhé từ tháng 3 đến giờ đây là lần đầu tiên và duy nhất các đường này cắt nhau Đấy. rất nhiều lần nó tiến sát nhau nó không có giao cắt do vậy cá nhân tôi đánh giá xu hướng xuống của chứng khoán Mỹ nó là gió nét rồi bây giờ chúng ta canh trên bán xuống thôi à, tuần tới nhé nếu ờ, chỉ số chứng khoán Dow Jones điều chỉnh lên test khu vực này 35.150 Đấy, 35.100, 35.200 Đấy, 35150 cộng trừ 10, 50 giá Chúng ta bán nhé Chúng ta sẽ dừng lỗ hơn 1% Là 356 Còn chốt lời chúng ta ngắn nhất là 338 Xa hơn là 333 Còn xa nữa thì chúng ta thả ra cá nhân tôi đánh giá là nhiều khả năng tuần tới nếu phục hồi thêm kỹ thuật thì chỉ số chứng khoán Mỹ có thể phục hồi thêm một chút trước khi quay xuống thôi đây test lại chen tăng giá trước khi quay xuống nó đang ờ, có xu hướng đi xuống nó khá là rõ nét rồi do vậy xu hướng chung của chúng ta cánh trên bán xuống rồi không có gì phải bàn cãi nữa cả đối với dầu nhá mã dầu này thì đã vượt đỉnh rồi do vậy ngắn hạn chúng ta chưa nhìn thấy cái đỉnh tiếp theo đâu đâu một là chúng ta chờ khi giá test cái kháng cự này kháng cự tuần tới đâu đó nó sẽ rơi ờ, quanh vùng 85 nhé 84 85 84 5 85 tùy theo điểm chạm trong tuần nói chung khu vực là 84 5 85 chúng ta bán chúng ta dừng lỗ hai giá chốt lời 5 đến 7 giá cho tôi hoặc là chúng ta có thể đợi có một cây nến đảo chiều thì chúng ta sẽ tham gia bán mua thì rõ ràng nhé tôi không khuyến nghị mua ở cái giai đoạn này sau giai đoạn tăng mạnh rồi cái giai đoạn bây giờ chắc chắn nó sẽ phải điều chỉnh đấy điều chỉnh test lại cái ờ, kênh xu chen hỗ trợ dài hạn của nó trước đó thôi do vậy bắt buộc nó sẽ điều chỉnh thôi hiện nay ờ, giá dầu sẽ có hai hai chen hỗ trợ đó khu vực đầu tiên đó là khu vực 58 khu vực xa hơn là khu vực 50 đây là hai khu vực hỗ trợ giá dầu nếu giá dầu test xuống cái chen này thì may ra tôi mới cân nhắc xem mua còn hiện tại tôi nghĩ giá dầu đang leo thang và sẽ sớm đạt đỉnh trước khi đảo chiều xu hướng thôi đối với à, BTC nhé BTC thì tuần qua chúng ta cũng đã dừng lỗ rồi chúng ta bán tại đỉnh cũ 53 đã dừng lỗ rồi hiện nay BTC đang 557 cá nhân tôi đánh giá là BTC hiện nay là đang khó đoán định Đấy, không đoán được xu hướng đâu do vậy chúng ta nên chờ một tín hiệu đảo chiều rõ ràng thì chúng ta có thể tham gia mua bán chứ mua thì rõ ràng điểm này không phải điểm mua nhưng bán thì cũng chưa phải điểm bán vì nó chưa phát ra tín hiệu bán giá vừa vượt 53 lên xong chưa phát ra tín hiệu bán nhé đối với ờ, chứng khoán Việt Nam thì chỉ số VN Index của chúng ta đã break out cái chen ờ, giảm giá rồi rõ ràng bây giờ VN Index của chúng ta tuần trước tôi đã nói nó đang đi rất là hẹp nó break out 1325 thì chúng ta bán xuống break out lên 1360 thì chúng ta mua lên hiện nay giá đang 1372,7 nhiều khả năng giá sẽ tiếp tục hướng đến cái khu vực 1004 và xa hơn là 1420 tức là cá nhân tôi cũng thiên về hướng là nó sẽ hướng đến cái giải ben trên của đồ thị tuần này tạo mô hình hai đỉnh sau đó sẽ đi xuống thôi tất nhiên đỉnh nó có thể thấp hơn có thể nó chỉ đâu đó quanh nghìn tư cộng trừ thôi chứ chưa chắc đã lên được đến bốn mươi mấy đâu đó. À, hiện nay giá đang cách khoảng 30 điểm cá nhân tôi ờ, thì đánh giá là rất có thể à, với cái quan sát cái khớp lệnh và cái giá trị giao dịch thì chúng ta thấy cái giá trị giao dịch nó giảm rất là mạnh cho thấy cái dòng tiền vào thị trường giảm Đây, chúng ta nhìn thấy cái giá trị giao dịch thị trường bây giờ chỉ đâu đó quanh là 18.000 18.000 đây là tính cả thỏa thuận nhé trừ đi nghìn thỏa thuận còn có 17.000 thôi cái vn 30 cũng giảm khá mạnh trước kia lúc ở đỉnh cao thì vn 30 e là giá trị giao dịch tầm 13 ờ, 14 nghìn bây giờ chỉ còn 6 7 nghìn tức là giá trị giao dịch giảm rất nhiều nữa khối lượng cổ phiếu cũng vậy khối lượng cổ phiếu thì giảm từ mức 1 tỷ cổ phiếu 900 cổ phiếu một phiên giảm xuống còn 600 với những cái diễn biến như hiện tại thì nhiều khả năng cái quá trình tăng này nó sẽ không kéo dài đó chúng ta biết là kết quả kinh doanh quý 3 thì nó sẽ kém đi rất là nhiều khi kết quả kinh doanh quý 3 của doanh nghiệp công bố hết thì PE thị trường sẽ bị đẩy lên từ mức 16 năm này sẽ đẩy lên mức 19 20 thôi bởi vì chúng ta biết là thu nhập sụt giảm thì EPS lũy kế 4 quý nó sẽ sụt giảm thì PE sẽ tăng lên với cái mức PE 19 20 thì thị trường sẽ không còn rẻ nữa có thể nói là đắt thì đúng hơn đó nên nhiều khả năng thị trường sẽ gặp điều chỉnh điều chỉnh quay đầu giảm thôi trước mắt là như vậy trước mắt là sẽ quay đầu giảm tầm 10 15% còn nếu gặp à, xu hướng giảm mạnh của thế giới nữa thì nó có thể giảm sâu hơn rất là nhiều do vậy tôi cá nhân tôi thì không khuyến nghị mọi người mua mới nếu mọi người có hàng thì tôi khuyến nghị mọi người là chúng ta nên à, canh bán khi thị trường tiến đến vùng trên dưới nhìn tư thôi nhé rất nhiều nhà đầu tư thì bảo kỳ vọng à, vào kết quả kinh doanh quý 4 và năm sau cá nhân tôi thì không đánh giá cao kết quả kinh doanh quý 4 còn năm sau thì bất định vì chúng ta chưa kết thúc năm nay đừng tính quá dài đến tận năm sau làm gì cả hiện nay cái biến số là cái lạm phát cũng là một biến số khó lường nhá cái tăng trưởng là biến số khó lường cái virus là biến số khó lường toàn những tham số không tính được thôi thì chúng ta tính làm gì mà dài thế do vậy cá nhân tôi đánh giá là thị trường quý 4 sẽ xấu và quý 1 sang năm nhiều khả năng cũng sẽ xấu bởi vì kết quả kinh doanh bất định doanh nghiệp thì sau thời gian dài gồng gánh dịch virus gần 2 năm nay là ông kiệt sức rồi các chỉ báo kinh tế thì cũng rất là xấu nợ xấu cũng đang tăng lên nhiều khả năng nợ xấu tăng lên thì lạm phát tăng nữa nó sẽ kéo lãi suất lên thôi thì lúc đó thị trường lại càng toang do vậy tôi không đánh giá cao kịch bản là năm sau chứng khoán tốt theo tôi là chứng khoán năm nay đạt đỉnh cao rồi bơm quá trình bơm tiền mở rộng kích thích gần như kết thúc từ năm sau thì quá trình thắt chặt và tăng lãi suất nên chứng khoán sẽ đi xuống chứ không phải đi lên đâu đó là toàn bộ phân tích nhận định ờ, thị trường tài chính tiền tệ chứng khoán chúc quý đầu tư có một tuần giao dịch ờ, thành công